rắn độc thường gặp ở Việt Nam. Nhắc tới rắn thì chúng ta đã biết chúng nguy hiểm như thế nào rồi. Mỗi năm, nước ta có khoảng 2.000 ca bị rắn cắn và gần 100 nạn nhân bị tử vong do không kịp cứu chữa. Vậy, ngày hôm nay chúng ta cùng điểm lại và nhận diện 10 loại rắn độc hay gặp để phòng tránh nhé. Đến với vị trí số 10 trên bảng xếp hạng, đó chính là rắn lục đuôi đỏ. Đúng như tên gọi của mình, loài rắn này có màu xanh lá cây và có đuôi màu nâu đỏ nếu chúng ẩn mình trong bụi lá cây xanh thì thật khó phát hiện. 80% các khoa nhập viện tại Việt Nam do rắn cắn đó là do rắn lục đuôi đỏ này gây nên. Đây là loài rắn cực độc trong các loài rắn lục. Chúng sống chủ yếu trên các khu vực đồi núi và trên các bụi cây. Loài rắn này khá phổ biến, chúng có mặt ở tất cả các tỉnh ở nước ta. Gần đây nhất, tại một công viên ở Hà Nội, một đám người đi tập thể dục và phát hiện ra con rắn này đang vắt vẻo ở trên cây, nhìn đến kinh hãi. Và cuối cùng phải nhờ đến ban quản lý công viên can thiệp và bắt chúng trả về tự nhiên. Nếu như vô tình bạn có gặp phải loại rắn này thì nhớ tránh xa nhé. Tiếp theo, ta cùng đến với vị trí số 9 trên bảng xếp hạng, đó chính là rắn hổ mang đất. Rắn hổ mang đất hay còn gọi là rắn hổ mang phì. Mỗi khi bị kích thích, cổ của con rắn này bành ra đến đáng sợ. Chỉ một lượng nhỏ nọc độc của loại rắn này có thể khiến con mồi chết bất tắc kỳ tử. Và rắn này hiện nay có khá ít ở Việt Nam. Và đến với vị trí số 8 trên bảng xếp hạng đó chính là rắn lục trùng khánh. Đây là loài rắn đến nay khoa học mới phát hiện ra ở khu bảo tồn thiên nhiên trùng khánh Cao Bằng, Việt Nam. Rắn lục trùng khánh này dài khoảng 70 cm, chúng sống ở độ cao 500 đến 700 m trong các khu rừng thường xanh và mưa núi đá vô nhiệt đới. Nên nếu các bạn phải đi vào rừng thì nhớ tránh loại rắn này ra, kẻo mang hoa vào thân. Đến với vị trí số 7 trên bảng xếp hạng đó chính là rắn lục đầu bạc. Loài rắn lục đầu bạc này được xem là một trong những loài rắn cực độc và nguyên thủy nhất. Loài này có kích cỡ trung bình, đầu hơi dẹt phân biệt rõ với cổ. Chiều dài cơ thể khoảng 80 cm, chúng sống trên các vùng núi cao lên tới 1.000 m. Tại Việt Nam, rắn lục đầu trắng phân bố ở các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Cạn. Số lượng loài này có trong tự nhiên còn khá ít, tuy nhiên vẫn có thể gặp nên khi nếu các bạn phải đi vào rừng thì nhớ tránh vài rắn này ra nhé. Đến với vị trí số 6 trên bảng xếp hạng đó là rắn lục Vulgen. Đỉnh đầu và thân thân của loài rắn này là màu xanh lục, phần bụng màu xanh nhạt hơn. Giới khoa học vẫn chưa tìm hiểu rõ được thức ăn của loài rắn lục miền Nam này. Chúng thường sống về đêm, chúng ở trong bụi rậm, ở lùm cây thấp, ở địa hình đồi núi có độ cao khoảng tầm 900m cho đến 1500m Loài rắn này sống chủ yếu ở các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai và các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến với vị trí số 5 trên bảng xếp hạng, những loài rắn độc nhất tại Việt Nam đó chính là rắn lá cây mục. Rắn lá cây mục hay còn gọi là rắn khô mộc. Sở dĩ cái tên được gọi như vậy bởi vì màu da của chúng lẫn với lá khô, cây khô cực khó phát hiện. Loài rắn này sống rải rác khắp nơi ở các tỉnh vùng núi rậm rạp ở Việt Nam. Độ nguy hiểm của loài rắn này được tính bằng bước đi sau khi bị cắn, nạn nhân có thể ngã gục sau vài ba bước. Nếu không được cứu chữa kịp thời thì nạn nhân sẽ đi vào hôn mê bất tỉnh và có thể tử vong trong vòng vài giờ. Khác với loài rắn xanh, loài rắn này sống ở dưới các cây mục đã chết hoặc cuộn tròn trong các đám lá khô. Nếu các bạn phải đi vào rừng sâu thì nhớ mang theo ủng để phòng ngừa không bị cắn nhé. Đến với vị trí số 4 trên bảng xếp hạng những loài rắn độc nhất thường gặp ở Việt Nam, đó chính là rắn hổ mang bành. Rắn hổ mang chúng là loài rắn có nọc độc gây chết người. Rắn hổ mang thường tấn công khi bị khiêu khích hay đe dọa. Ai mà bị loài rắn độc này cắn thì khoảng 30 phút sẽ tử vong do chất độc làm suy hô hấp dẫn đến ngạt thở, làm tê liệt các cơ hoành. Hổ mang thường ăn chuột, ăn chim và ăn ếch. Loài rắn này xuất hiện ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Và vâng, đến với vị trí số 3 trên bảng xếp hạng những loài rắn độc nhất thường gặp ở Việt Nam đó chính là rắn lục sừng. Tại sao lại được gọi là rắn lục sừng? Bởi vì đơn giản đầu của nó mọc ra hai cái sừng. Đầu của chúng có hình tam giác phân biệt rõ ràng với cổ. Mặt trên đầu phủ vảy nhỏ, có vảy trên mí mắt phát triển thành sừng nên được gọi là rắn sừng hay là rắn quỷ. Kích thước cơ thể khoảng 50cm, nọc độc của loài rắn lục sừng này được xếp vào top những loài rắn độc nhất ở Việt Nam. Và đến với vị trí số 2 trên bảng xếp hạng những loài rắn độc nhất Việt Nam đó là rắn hổ mang chúa. Đúng như tên gọi của mình, rắn hổ mang chúa là loài rắn cực độc. Mặc dù chúng không tấn công con người trực tiếp nhưng vẫn được đánh giá cao là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sống của chúng ta. Không chỉ có khả năng phóng độc lên tới vài mét, loài rắn độc này có khả năng khống chế được chất độc khi cắn con mồi. Nọc độc của rắn hổ mang có tác động làm tê liệt hệ thần kinh, khiến người bị cắn rơi vào tình trạng hôn mê và bỏ mạng. Với 7 ml Nọc độc của loài rắn này có thể làm 20 người đàn ông to khỏe chết trong vòng chưa đầy 1 giờ. Và nếu có garo và nặng nọc độc ra kịp thời thì ra bệnh viện cũng phải bỏ phần này vì nó đã bị hoại tử. Chính vì thế khi bị cắn, người ta thường tìm đến các vị thầy thuốc đông y để dùng các loại lá cây để giải độc và không cần phải cắt đi phần bị cắn. Nếu lỡ phải gặp loại rắn này thì đừng có dại gì mà chiêu chúng nhé. Và đến với quán quân trong top 10 rắn độc nhất tại Việt Nam thuộc về rắn cạp nong hay còn gọi là rắn cặp nia hay là rắn mai gầm thuộc họ rắn hổ. Đây là một trong những loài rắn cực độc dù chúng ít chủ động tấn công con người, nhưng nếu ai không may bị chúng cắn, nọc độc có thể giết chết nạn nhân chỉ trong một vài phút nếu không kịp thời cứu chữa. Loài rắn này được xếp hạng số 1 trên cả loài rắn hổ băng chúa là vì trong một thí nghiệm hai loài rắn này cùng để vào trong một phòng. Hổ băng chúa luôn cúi đầu khép nép, khoảng 20 phút sau thì rắn hổ băng chúa đã bị loài rắn cặp nong này cắn chết. Chúng sống phổ biến ở các vùng đồng bằng Trung Du và miền núi Việt Nam. Chúng kiếm ăn về ban đêm, bắt các loài rắn khác, đôi khi ăn cả thằn lằn. Mặc dù không chủ động cắn người, nhưng chớ có dạ gì mà chơi chúng nhé. Chỉ cần một tất cắn thôi là đưa bạn về đoàn tụ với ông bà tổ tiên ngay đấy. Và trên đây là top 10 loài rắn nguy hiểm nhất thường gặp ở Việt Nam. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, comment và share cho bạn bè của mình cùng tránh nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video hấp dẫn tiếp theo. Xin chào các bạn. chứ tôi thì tôi lỡ lấy thì nó ót tờ ha lấy tính từ tôi tiền tiền tám thì cho tôi chưa ấy cựa kia cựa kia cựa gái bán bao tiền con? Mua đẹp ấy, hoặc bán giá Rẻ với giá chứ coi như rẻ chứ Ủa cả Tàu không có đường đá cực đúng khi con tàu nó làm ra đấy thì nó không có cái cổ quá này